mai mình sẽ đăng lại clip cho anh em xem thôi mai anh em một số anh em đèo về anh em xem nhá trước khi anh em xem clip của mình nhá mình một like nhớ là bỏ ra 5 giây để like cho mình thôi 5 giây hôm giờ là một tuần chưa ra clip luôn đó đúng không vì quen tết mà thì anh em nhớ là bỏ là bỏ ra cho mình 5 giây like trước khi xem like và đăng ký kênh của mình và chia sẻ nhớ comment ý tưởng bên dưới nha mình sẽ làm tiếp tục làm clip cho mọi người xem ok cảm ơn mọi người nha thì uh, clip hôm nay à nhầm livestream hôm nay nói chung là review nick thôi đêm thì uh, chắc cũng chả anh em nào nó gọi là xem mấy đâu đúng không căng lắm thì cũng vài chục ông nào kia đó là bình bao nhiêu ông được thôi đây hiện tại 34 người xem này <laughs> nói lắm á Tết xong anh béo burger từ ờ, đầu ờ, từ lúc Tết đến giờ là mình tăng ờ, tận 12 cân mà đã trước Tết. Hello, chào A Bảo nha. À, còn HIV mình vẫn level 114 hay 15 gì quên mất rồi. À, biết biết quê đang ở đâu nhỉ cần là sao cơ ạ? Là sao là sao là sao cơ? đã dạ, like muộn thế ừ like muộn bạn ơi mới đi chơi về mà tại đang à, like chơi tí thôi <coughs> thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một con hàng đao Tức là một con hàng đao là 110 khá là ngon đấy Không biết là con đao nào gọi là đồ như này hay không Hôm nay review mọi người xem nha Nói chung là vừa review vừa livestream và vừa làm clip thôi Cho mọi người xem nha thì nhớ like nha trước khi like trước khi xem là phải nhớ like mình ok nói nhiều tí thôi ok bây giờ mình nhấn bớt bớt đi Ờ, hiện tại mình đã lên Hà Nội rồi bạn ơi Cần sợ chó éo chào lại em Ok chào Tùng Dương nha ờ, Hôm nay mình live mai mình đăng lại rồi Ok sâu mẹ cũng con đao là 130 của mình mới súp luôn Đó Thì ở đây đao là 130 in game là lim dim Mình mới súp với giá là 1 triệu 8 ủng hộ mẹ muốn gọi là giao dịch viên của mình đây HP là 12k4 này, MB là 9k7 này. Đó tấn công là 79 nghìn cho đến 88 nghìn mà đây wow ờ, hỏa trống là 1 nghìn hai băng chống nghìn tư không chống ôi rồi rồi còn có ông lên trên game mà lên tv nữa kìa không chống là nghìn tư này giảm sát thương thì không có mấy đâu nghe đò là một nghìn chín nhỉ chí mạng là 560 của chúng ta tại mình đang đeo cái gọi nhất là dân tộc mặt nạ và lồng nhện cá chấm sao bạn nick á ờ, mình sẽ hướng dẫn bạn sau nha ờ, ok chào dung đo nha đã biết tên gì đây thì uh, quả vũ khí cộng 15 không mắc chỉ số <coughs> tinh luyện 8 và đã thảm ngọc là sát thương chí mạng này. sát thương lên người này quả liên cộng 15 chưa tinh luyện nhẫn cộng 15 tinh luyện 3 Ủa ôi bảo sao chí mạng ít thế à, bội cộng 15 tinh luyện 5 con này full 15 rồi anh em ơi con này full 15 rồi và ngày mai ngày mai tầm khoảng trưa hoặc chiều vậy mình cái livestream mà đập vũ khí 16 mọi người xem nhá mọi người nhớ đón xem nha cảm ơn bạn cảm ơn anh em rất là nhiều nhớ để một like thôi bỏ ra 5 giây like giúp mình để quý mọi người vãi liền luôn rồi có dây này uh, gọi là dây cộng 15 tinh luyện 4 anh em ơi yo yo tinh luyện 6 thôi giày cũng cộng 15 và là giày 7 cộng 5 quần của chúng ta là quần cộng 9x cộng 15 tinh cộng 4 cảm ngọc gì đây cảm ngọc kháng sát thương gang cộng 15 tinh luyện 6 nói chung là đồ đẹp thôi đồ đẹp thôi chứ tinh luyện vẫn cùi lắm áo chưa tinh luyện này nhưng mà giờ khảm ngọc rồi đây quả nón cộng 15 cũng ờ, kháng sát thương chính mạng đó con sói á hai giờ không ngủ à, anh mới chơi về ở đây duyệt su chưa su tí nghĩa duyệt các bạn nha con này không biết lắm nữa ừ mình thấy vậy còn con sói là hp chính xác chí mạng và tấn công chí mạng con sói này để pk đúng không nhờ chả rõ đó còn uh, trang bị sói là full kinh không luôn thì uh, ngày mai mình nghĩ là em mình sẽ đầu tư cho em nó nó gọi là <coughs> đầu tư em nó ở cái phần nó gọi là đập đồ đập vũ khí 16 thì mình sẽ pha 10 hit vũ khí 16 đây cho anh em xem đây anh nha hiện tại còn 364 triệu yên thì uh, mình cũng có thể là mình đập được 10 hit cũng tính 16 rồi khá là ổn luôn đó rất là giật nhỉ ok 10 hit vũ khí 16 rồi xem có được gì không hôm trước ăn 33 ngon không cần từ what the fuck mình ngon nhưng lại không ngon phê mãi tạc quýt luôn đó hôm nay review mọi người xem con hàng cao lên 150 vậy thôi nó đập chí mạng lên tận 326 nghìn HP luôn nhưng mà trong khi à, đi trên địa bàn đéo ăn được thằng nào thì sao à cái sự kiện Tết này mình cũng chưa làm clip mấy cho mọi người xem nhở ờ chỉ biết là ừ ok ngày mai mình sẽ đập sau còn sự kiện Tết thì mình cũng chưa ăn nó gọi là chưa ăn bánh trưng này nói chung là chưa ăn tất tất cả gì ngoài đánh hộp quà mình mới trước Tết mình mới làm cái đánh hộp quà mọi người xem thôi thì có thể ngày mai mình tiếp tục ra clip mọi người xem nha ok tiếp tục ra những cái clip sự kiện tết mọi người xem nhanh nhanh không người nó hết con mẹ nó hạn tết thì nó gọi là đéo cũng cái gì nó gọi là tuổi thơ mình đi ra chơi tết rồi đúng không ok ok chào uh, mấy anh em on game mình nha bà bố đang ngủ và cũng phải on game để lên lên tivi cho anh em lên luôn đó ờ, đây là con hàng mình đã tiếp tục làm clip cho mọi người xem những clip sau này và những clip gọi là tất cả thứ em nhớ trước tiên nhớ like mình nha like là ok cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi ok thì thì clip của mình đến đây thôi mình livestream đến đây khá là muộn rồi mai anh em thứ hai tết à quên đi phải đi học rồi ok thì review trước tạm đây ra có cái clip cho mọi người xem nữa nha ok bye mọi người bye anh em ngày mai nha ngày mai nói chung là hai clip ít nhất là hai clip còn nếu rảnh livestream đập vũ khí 16 mọi người xem ok đêm khuya rồi ông ơi còn tạo tạo rỡ như thế chú bình về phê tá lả ôi trời tại sao biết nhở bye bye nha ok bye bye mọi người hẹn mọi người gọi là những uh, ngày uh, sau này sẽ tiếp tục làm mọi người xem bye bye top một youtube ninja mà sao lại không ra clip được bye bye